gì nô tao chi có vừa bao tia cu tranh nghĩa nụ cho cho cho có cho nụ cho mò cha chi ở yo ti chỉ tao cho ca tao có tiếng color she blue Cô yêu chi cho có trâu lúa Cô xí cơ cha cụ chi hoa con Cho nu nó mà bao chi tiêu lý Chế yên cho che no có muốn chi giờ tê chữ chi ô tê chơi xa tia tranh mua có nhau cho cho có qua mùa bóng từ xì qua mùa nước có tao lũ có đủ 시가 자꾸 지겨워 서로 너마 bao chế tự lý chế yên cho mô ta tu tiền nó cho muôn chi chớ xa tia tranh mua có nhỏ cho cho có của mùa bông từ xì của mùa núi nhớ trong số linh sơ tù ờ, của ta thì của nồng ta quốc gia cover rồi giờ này bỏ trong ba đăng ký cái ba này nhiều lúc chữ để thật tỷ phú ờ, ý ra mua vị trí nên họ tao bỏ vốn đây thân giàu cho tôi giờ lên từ bỏ trong thì họ muốn chia sẻ cho số linh sơ tù ờ, từ cho bỏ của cháu này